chứng ở trên ngàn gió quấn rung người dưới khe cá lặn chim má bay về nàng tìm cánh thuyền lặng soi bán nguyệt khoan ờ, khoan trèo vào ôm mê đứng gấp gành mì quán ni thấp lầu cao ý à ơi à lập gành quan thấp lâu cao trèo xa núi đỏ trèo vào ngàn xanh trên đường tôi tu anh sầu bà danh thơm mê ta à nước tiếng đốt sấm vang mặt đề mưa tuôn đầu gánh xa mắt vương long lanh mày hoa tươi tốt tóc xanh sườn xa vẫn y học tu điểm màu xa y a à, y, y, à. chứng minh cho lòng thành nhật à, Bài sai thập nhị thiên điều thắm dàng mới xa cả vào dập bông răng hoa cô đôi đốt pha trà tiên cô tư chơi cảnh hồ tiên sẽ mây xuống keo phiền chỉ ai ý à ta đang tận xa ân từ tim bất trung sinh cô ngã thật kỳ diệu khai quang và chiêu tự trung ý hi a ý à, à. à, hi a miền trần thế soi trong nam việt soi về son quả cao là tất tất con xa trình nay con vì có ơi châu trình trước trình phần thanh sau trình vua cha sầu trình lên các giá các đỏ sinh cho con họ nguyên con căn số gia trình nhờ mời sâu đệ nhị chép biên so thọ trường ngày đông một lòng trong mưa mắt lòng sâu người giàu xa năm mai thấp thoáng bên đầu một màu sơn sắc tốt tươi rơm rà lên trên màn mùa đằng nai hoa màu là đất xòe xa biết biết đi lên rồi, tay tiếng đốt đuốc tiếng người xinh non nước nở hoa một mùa soi cho non đứng Son của con quan thương nào tiền tây cảnh trí ra bảo tấu xin tài lộc ngàn nào quả hoa sáng đồng tây búa biển ta để tay dòng sáng ê a à, sông mưa lên to trên ngàn chim hót béo von dưới khe hà nội đùa bơi đồi núi bao la dương phủ nhạt nhòa hương đồng trầu loan giá về đây trên ngàn gió cuốn rung cây thật cao tiếng hát hòa vang câu ca cất cao tiếng hát nhịp hòa vang câu ca mây hồng nằm trăm cánh hoa lan rừng trăm cánh hoa lan rừng hoa tạo cùng thơm thơm nhất là lan hoa lan còn đây cánh hoa lan vẫn còn đây ơi hoa mong lan hoa rừng thơm ngát cánh hoa lan rừng ơi cánh hoa lan rừng cánh hoa lan rừng mày quý thắp lông đón châu về đời sân về đã theo bậc nhân nghe bắt gì cầu tình hoa đẹp thì như sao bắt đầu phật sâu mà đẹp như sao bắt đầu tân hà độ do linh lịch được đồng sang từ giờ họ nguyện con nay căn số theo hầu trên theo phật thánh dưới con theo đồng thầy dốc một lòng không dám đơn sai dốc một lòng thanh xa ôi, ôi. một tràng pháo tay lớn cho đồng thầy họ Trương ạ. À. Vâng, cảm ơn đồng thầy rất nhiều.